à, Thưa quý vị là như Hoài Linh đã chốt cái số tiền ngày 11 tháng 11 năm 2020 ở trong cái tài khoản mà Linh đã đăng trên trang fanpage của mình số tiền đó là 13 tỷ 417 triệu 197 nghìn và 865 đồng 6 tháng trôi qua, hơn 13 tỷ đồng được nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi quyên góp vẫn chưa thể đến với bà con vùng lũ miền Trung. Việc này đã thổi bùng lên những tranh cãi. Dù nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng giải thích về chuyện chậm giải ngân và chưa thể đi cứu trợ miền Trung như đã hứa, nhưng dư luận vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt và yêu cầu nam nghệ sĩ phải có những giải trình thỏa đáng hơn. Sự việc này đã ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của nghệ sĩ Hoài Linh, nhất là khi anh bị khán giả đồng loạt quay lưng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, nguyên Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đây là một cái sai của nam nghệ sĩ và cho rằng nam nghệ sĩ sẽ mất nhiều thứ sau sự việc lần này. Trước tiên, rằng là chip thì đã nhiều người nếu không phải tất cả thì đã thấy rằng là việc làm đó là việc làm cái hành xử không đẹp cái điều thứ hai nữa người ta thấy rằng là như vậy thì ờ, cách thực tiễn cứu trợ ờ, và thiện nguyện ờ, cho đồng bào miền Trung cũng như cho những vấn đề khác nữa của người nghệ sĩ mà rất ăn khách như vậy người ta thấy rằng là anh đã thiếu nghiêm túc trong cái câu chuyện đó và điều đó chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp đến cái thương hiệu và lời lời khen tiếng chê rất là nhiều và chắc chắn ờ, ở đây chúng ta gọi là cái số lượng fan hâm mộ của anh ta à, cũng cũng phải băn khoăn à, cũng phải xem xét lại đánh giá lại có thể thấy mặc dù sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tên tuổi và những điều nghệ sĩ Hoài Linh đã gây dựng, Tuy nhiên, Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cũng khẳng định nếu sự việc được công khai, minh bạch và số tiền đến đúng nơi cần đến thì dù chậm trễ, nghệ sĩ Hoài Linh cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất niềm tin từ công chúng. Tôi vẫn khẳng định lại rằng là với bất cứ lý do gì thì cái kết cục của cái việc này rõ ràng là nó không được như cái mục đích hướng thiện ban đầu mà của người ờ, đứng ra Ờ, kêu gọi nhằm thực hiện đó và chắc chắn đấy là cái công khai. Ờ, thế thì dẫu với bất cứ một cái cách gì biện minh miền nam đi chăng nữa thì để khắc phục ờ, cái vấn đề này chỉ có thể là cái điều là chuyển ngay chuyển một cách cấp thời đến những địa chỉ mà theo như cái mục đích cái lời kêu gọi khi anh ta quyên góp được cái lượng tiền đó thay vì rằng là giải thích lòng vòng hoặc là uh, biện giải rằng đã, đã có kế hoạch nhưng bởi vì những lý do ABCD này khác uh, không thực hiện được. Hiện chưa thấy kết luận việc nghệ sĩ Hoài Linh giữ hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện lũ lụt trong 6 tháng có nhằm mục đích xấu hay không. Tuy nhiên, việc một số tiền lớn không thể tới tay người dân miền Trung trong lúc họ cần nhất là điều mà nghệ sĩ Hoài Linh nên nhìn nhận lại và coi đây là